Tôi tự hào vì từ hai bàn tay trắng Tôi đã làm nên vô số nợ Tình yêu như bắt bún riêu Không ăn hết nó để chiều nó thiêu Bạn cứ ăn chơi cho hết thời trai trẻ Tương lai bạn sẽ lặng lẽ đạp xích lô Có công mài sắc có ngày mỏi tay Bực mình sinh sự, bụng bự sinh con Học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi mà không học có vẻ vui hơn. Yêu nhiều thì ốm, ông nhiều thì yếu. Tình yêu sẽ mãi mãi trường tồn, chỉ có người yêu là thay đổi, Bố mẹ đã cho tiền ăn học mà không học được thì cố mà ăn. Có một thứ mà tiền không bao giờ mua được, đó là sự nghèo khổ. Tự kỷ là gì? Tự kỷ là tự mình sống đến hết thế kỷ. Hãy đi lên bằng chính đôi chân của mình nếu thang máy bị hỏng, Một người phụ nữ toàn diện là sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện. Tôi không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá